giá khoảng 15 cho đến 20 ngàn các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng lại bên có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng từ 40 cho đến 45 ngày giá của nó là xin lỗi các bạn giá của nó là từ 40 cho đến 45 ngàn các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 ờ, tuần nhưng loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này hai bếp của tôi cũng đã khóa ga này ok với tính năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công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 cũng như chúng tôi bán pin sạc như thế này nếu mà các bạn muốn mua để sử dụng á là 200 ngàn một cặp một bộ pin sạc như thế này gồm có ờ, lò xo pin sạc và dây sạc pin sạc là bán 200 bán lẻ là 200 ngàn một bộ nha các bạn ngoài ra chúng tôi cũng có bán một cái van ga Namilus giá là 130 nghìn tại vì một số khách hàng sử dụng á, thì họ gặp cái cái vấn đề là ngọn lửa nó hay bị đỏ không có lo cho lửa xanh